xoay ngược lại rồi thẳng vào thẳng đầu lên nào vận động cước vai nào hít vào vòng vai trước nâng lên nào thở vòng vai sau hạ xuống hít vòng trước nâng lên thở vòng vai sau hạ xuống hít vào thở ra hít thở hít thở để ý khớp vai ngược lại nào hít vào vòng vào sau nâng lên thở vòng trước hạ xuống hít thở hít thở để ý khớp vai nhá hít thở rồi đặt hai tay lên vai hít vào vòng vai trước nâng lên nào thở vòng vào sau hạ xuống hít vào thở ra cứ để ý khớp vai hít thở hít thở ngược lại nào hít bằng vai sau lưng lên đó hít. Ờ, thở rồi khi hít thở đừng đừng hít mạnh quá nó dễ bị viêm phổi viêm họng hít chậm cho nó sưởi ấm cái không khí khi nó chui qua xoang hít từ từ nâng lên nào thở ra buông tự do hít thở hít thở hít đừng giữ lại vai đấy đúng rồi rồi ra hai tay tập khớp khuỷu nhá để ý khớp khuỷu hít và đưa cẳng tay lên thở đưa xuống sang hai bên nào hít lên thở xuống lần nữa nào hít đó ngược lại nào hít lên thở xuống hít thở rồi bàn tay vuông góc cẳng tay vận động khớp cổ tay để ý vào khớp cổ tay kêu răng rắc đấy mình vận động hết này nó đỡ bị thoái hóa ngược lại rồi bàn tay vuông góc cẳng tay nắm nào nắm lại nào đưa cái nắm lên xem nửa rồi xoay hết xuống dưới nắm lại đưa lên xe nửa xuống dưới nào nắm lại đưa lên xe nửa thôi đấy rồi vận động không háng nào động tác hồ điệp thì nó là hồ điệp thì rất hay này vận động không háng khi tập yoga các bác nên khởi động kỹ như này thì những nhịp tập nó đỡ bị giãn dây chằng khoảng vâng, à, không có cái sai sót rồi hít vào ép chân lên thở hạ chân xuống hít nâng lên thở hạ chân cúi xuống rồi hít nâng chân nâng người lên thở hạ chân cúi hít nâng chân nâng người lên thở hạ chân cúi rồi vận động khớp háng tiếp sau đây đến uh, tư thế đứng nhá nào đứng lên đi các bạn vận động thắt lưng sau đấy đâu quá nhỉ nào vận động thắt lưng để ý vùng thắt lưng ngược lại rồi bắt đầu khớp gối nào từ ngoài vào trong để ý khớp gối Đối tiêu răng rắc rồi từ trong ra ngoài rồi đẩy các gối ra phía sau giữ nguyên một lúc này rồi khép chân lại tiếp ngược lại rồi đẩy các cuối ra phía sau rồi tay các bác để điều hòa nó cao quá sao bắt đầu khớp cổ chân cổ tay nào ngược lại bao nhiêu độ trong này đấy đổi chân nào ừ. ngược lại rồi vẩy chân nào vẩy chân vẩy như vứt chân ra khỏi cơ thể thả à, lỏng hết chân trở lên vẩy như vứt chân ra khỏi cơ thể sợ đổ sợ đổ à sợ đổ thì bị tay vào tường rồi bắt đầu tập nhé bây giờ mới là tập này từ lúc nay đến giờ là người ta gọi là khởi động không khởi động khi như thế tập nó rất hay bị giãn đại tràng đáp thứ nhất nào hít vào đưa tay lên hai tay chắp vào nhau để dừng hít nào thở ra trùng cổ tay để ý cổ tay nào tay rơi dần xuống nào tay đi qua mặt để ý mặt để ý cổ nào ngực bụng nghĩ chân hạ gối này hít lên thở xuống tay đi đâu để in đó nhá ý chân hạ gối động tác này đỡ bốc hỏa lên đầu hít lên nằm ấm chân thở xuống khi hít lên người ta giống như là ôm lấy khí của trời này, hít này thở ra đưa dần xuống này thở ra hết trở về trả ra đất lần nữa này hít lên này thở xuống quỹ chân hạ gối rồi làm một động tác nằm trong ờ, bài dịch cân tể thủy kinh này vận động tất cả các ngón tay ở đây tập cho các bác là nhặt những cái động tác nó tinh túy một chút trong các tập đỡ đỡ bệnh tật rung rung rung rung rung rung rung rung từ nách ra từ nách từ nách rung rung rồi vẩy tay nào vẩy như vứt tay ra khỏi cơ thể khi lên hít khi xuống thở ra kiếng chân theo nhá hít thở này hít thở khi vẩy đi đi ngang qua chân này người ta nghĩ xuống chân hít thở rồi làm lại lần hai nào động tất cả các ngón tay những hôm quay này nóng toát hết cả mồ hôi xấu hết cả mặt mũi dùng dùng từ nách ra cho nó thông kinh lạc vẩy tay nào tiễn chân theo nào hít thở hít thở vẩy như vứt tay ra khỏi cơ thể rồi động tác tiếp theo tên nó là sờ đất vươn lên này khép hai chân lại khép chân lại khép cả ngón cái lại áp vào nhau áp ngón cái vào. đấy đúng rồi tốt cho kinh bàng quang này điều trị thoái hóa được sống cổ với lưng này hít lên vừa sau rồi thở từ từ cúi xuống nào sâu xuống thẳng gối rồi hít từ từ đưa lên gỡ sau thở ra cúi xuống lần ba nào hít lên gỡ sau thở nghĩ chân hàng gối là nghĩ chân à, thẳng thẳng xuống chân nào nghĩ xuống dưới đi giữ nguyên thở đều 30 giây đừng lên vội này nó căng hết cả chân này cả lưng này nhất là cái khoeo chân rồi lên là hai chân đứng dọc bằng vai hai tay áp vào thân người động tác nghiêng mình nhá từ từ nghiêng mình sang phải đấy là tốt cho thắt lưng lúc nãy mình cúi một nửa bây giờ này thang hai bên này rất tốt cho thắt lưng từ từ nghiêng mình sang trái nghiêng nhá không phải cúi đây nghiêng này nghiêng này đấy đúng rồi nghiêng phải nào giơ tay trái mắt nhìn lòng bàn tay ở trên giữ này khoảng 30 giây bên nào nghiêng trái dơ phải mắt nhìn lòng bàn tay ở trên này rồi hạ tay xuống động tác tiếp theo là tốt cho khớp vai này mình tập khoảng một hai lần nào tan tay vào nhau tan tay vào nhau hít vào từ từ đưa hai tay lên thẳng lên thở đưa xuống không phải trước nào xuống bên phải rồi hít lên đưa tay ra trước xuống từ từ thở ra hít lên thẳng tay lên thở ra đưa xuống không trái nào người vẫn thẳng hít lên đưa tay ra trước xuống thở ra như ai bị khớp vai động tác này tập lên tập nhiều lần rồi nhé bây giờ mình lướt qua thôi hít lên nào xoay tròn nào thở xuống nào xoay tròn cái hai tay đi hít lên thở xuống để ý khớp vai đi hít thở tốt cho khớp vai hít thở ngược lại nào hít lên thở xuống đi lên đấy lục cục khớp vai đấy thở xuống hít này đó, rồi động tác tiếp theo tốt cho lưng và khớp vai đan hai tay vào nhau đẹp để ra phía sau mông nào hít và từ từ ngửa sau rồi đưa lên thẳng lên nào cúi xuống thở ra nào đẩy hai tay ra phía trước rồi hít từ từ nâng lên ngửa sau rồi thở cúi đẩy tay ra trước rồi lần ba nào hít ngửa sau rồi thở cúi đẩy tay ra trước giữ nguyên tư thế này thở đều 30 giây sắp tuột rồi. rất tốt cho khớp vai và cái ờ, thắt lưng này sắp tuột rồi tuột cái gì <laughs> rồi lên nào lên nó tụt mất cái gì tiếp theo nha đồng tác thần long quyển trụ dòng thần cuốn cột đấy dòng thần cuốn cột đồng tác này rất hay ờ, những người vì ờ, cổ này đau cổ để đau lưng nhá a à, tay để ngửa từ từ hạ gối xuống hít vào từ từ nâng lên vận động sang trái trước nào cuốn vào người này hai tay dần dần cuốn vào người người quay nhìn ra sau để ý cột sống rồi thở ra đấy hai tay để ngửa ra này hạ gối xuống hít lên từ từ vận động sang phải này hai tay đuổi nhau này cuốn vào người mặt nhìn ra sau ô sao cuốn được trên đầu được kia rồi thở ra hạ à, gối bác phải để ý này hít lên đây hai tay nó đuổi nhau theo tư thế ngang này một cái lên dưới một cái lên lên vai này đấy đúng rồi thở ra hạ à, gối một con rồng lúc nãy nó đi linh tinh hít lên xoay sang bên kia nào mà nhìn ra là động tác rất tốt cho cuộc sống đấy rồi thở ra hạ à, gối hít lên bên kia nào quấn một người đi mặt nhìn ra sau để ý cột sống thở ra hạ gối lần nữa nào hít lên vận động đi quấn vào người mặt nhìn ra sau để ý cột sống đấy đúng rồi đến cuối này các bác làm rất đẹp thôi ngồi xuống đi ạ làm càng ngày càng đẹp nhắm mắt thở đều thư giãn nào cái này phải bỏ được rất là nóng tất một bộ nóng kinh khủng đội công an tất rất nóng sáng nay phải đeo suốt sáng nay em mở cái ờ, cổng viện mới các bác biết không để đi gần lắm rồi nhắm mắt thở đều thư giãn nào lắng nghe cơ thể của mình đi rồi ờ, mời các bác mở mắt ra bây giờ mình tập một vài động tác của cái khớp vai tiếp vận động nốt chia tay trái thẳng ra cái tay trái chĩa thẳng tay phải gấp vào đúng cùi trỏ của tay trái từ từ viết được người mình nào để ý khớp vai trái cái tay trái vẫn thẳng đừng gấp vào động tác này rất tốt cho khớp vai rồi đổi bên nào tay phải thẳng ra tay trái là gấp vào đúng tay cùi trỏ tay phải cái tay bên phải này vẫn giữ nguyên nhé đừng ai gấp thế này nào kéo nó vào thôi để ý khớp vai phải khi chơi các môn thể thao mình cũng phải vận động kỹ thì tập nó không bị tay biến hai tay nắm hai cổ tay của nhau để ra sau gáy đừng có vít đầu nhé từ từ vít sang phải trước vít sang phải đừng có vít đầu đầu người vẫn thẳng để ý khớp vai trái nào kéo sang trái để ý khớp vai phải đây là lồng ghép cái vận động rồi hai tay nắm hai cùi trỏ với nhau này đẩy ra sau đẩy ra sau đưa từ từ ra trước này đẩy nhẹ ra sau này tiếp đưa trước này đẩy mạnh dần lên này tiếp tục này mạnh rồi hai tay đan vào nhau vận động qua đầu đẩy khớp vai nào tiếp tục vòng ra sau vận động tiếp tục ngược lại nào ngược lại rồi nhắm mắt thở đều nào thư giãn tiếp theo động tác nghiêng mình ở cái tư thế ngồi nhé hôm nay là nghiêng mình ở tư thế đứng đến được ngồi nào hít nâng thẳng người lên nào ở từ từ nghiêng sang phải nào sâu xuống rồi hít từ từ nâng lên thở từ từ nghiêng mình sang trái nhắm mắt lại cho khỏi chóng mặt rồi hít lên thở ờ, nghiêng phải rồi hít lên thở nghiêng trái các bác cứ cúi sâu được đến đâu được không phải cố mình mình là bệnh nhân mà rồi hít lên nhắm mắt thở đều thư giãn hơn một chút nào đưa tay phải lên thẳng lên gấp ra sau tay trái vòng phía sau nắm tay phải không nắm được thì thôi cứ trật tự để tập hít nâng người lên thở từ từ nghiêng phải rồi hít lên thở từ từ nghiêng trái rồi hít lên thở nghiêng phải rồi hít lên thở nghiêng trái nào rồi hít lên đổi tay nào tay trái thẳng lên gấp sau tay phải vòng ra phía sau nắm lấy tay nhau móc vào nhau ấy hít từ từ nâng lên thở nghiêng phải rồi hít lên thở nghiêng trái rồi hít lên thở nghiêng phải hít lên thở nghiêng trái nào sâu xuống rồi lên thẳng người lên nhắm mắt thở đều thư giãn nào tiếp đến động tác lăn chán nha lăn chán thì bác nào ờ, cúi được đến đâu cúi mà nếu mà chóng mặt thì đừng có ờ, tập nha. đặt hai tay như này đặt ra đúng sau lưng này. đặt sau lưng nha, lăn chán nào hít nâng người thẳng người lên rồi từ từ cúi xuống cho chán thảm lăn chán hai ba lần rồi hít từ từ nâng lên thẳng người lên động tác này nên nhắm mắt lại một chóng mặt thở cúi lăn chán rồi hít lên thẳng người lên thở cúi lăn chán nào rồi hít lên nhắm mắt thở đều thư giãn mỗi một lần lại nên thư giãn thì lấy lại cái theo động tác rất tốt cho cột sống nhá và các bác duỗi chân trái nào chân trái duỗi thẳng ra chân phải bước qua gối trái tay phải để ra sau tay phải để ra sau tay trái nào bước qua gối vắt qua gối chân phải nắm cổ chân phải nào mặt nhìn ra phía sau tay phải thở đều để ý cột sống này rất tốt cho cột sống rồi mà tốt cho cả cái khớp háng đổi chân nào chân trái co lên chân phải duỗi ra các bác phải làm theo đừng có đổi đổi là sai đấy tay trái để ra sau chưa tay phải bắt qua gối chân trái nắm cổ chân trái nào mặt nhìn ra sau ở ờ, đều để ý cuộc sống tốt cho cuộc sống bác đeo nhiều nhẫn này cái chân để sai rồi rồi rồi lưỡi chân tay tay hai tay để ra sau lăn sang hai bên ủa bé con nó quay này. hỏi đấy con cái nhà bác nào quay xương gấp rưỡi gối nào trẻ con đi nhà công nghệ hơn mình khối chưa đến 2 tuổi mới có 19 tháng đã biết gạt iPad ừ, rồi nắm lấy hai cổ chân nào động tác hôn đầu gối em mà động tác hôn đầu gối thì em không hôn được đâu thì chị em phụ nữ thì có thể dễ hơn đúng là phụ nữ hôn chuyên nghiệp hơn hít lên nào thở cúi xuống hôn đầu gối rồi hít năng người lên thở cúi hôn gối rồi hít lên thở cúi xuống hôn đầu gối rồi đó, hai chân lên bốn ngón tay nắm những hiệp trung tiền nào ngón cái này bấm vào khe ngón chân cái và ngón thứ hai đỡ đau đầu đỡ bốc hỏa nào thì nó làm giảm bớt cái mọc phạt bớt mọc đi hít kéo vào thở đạp chân ra rồi hít kéo lên áp chặt vào người thở đạp hết chân ra không đạp nổi hít lên toàn phụ nữ không đạp nổi chân thế này thở đạp hết chân ra đạp này rồi đây là tên nó động tác rút lưng làm thế nó lưng mình rút đấy rồi tiếp theo động tác đi bằng mông nào chống hai tay lên đi bằng mông đây động tác này rất tốt cho những ai bị bệnh ở phía dưới nào không bị thì càng phải tập nó phòng bệnh bị rồi là chữa bệnh phòng bệnh vẫn hay hơn chữa bệnh rất nhiều cũng giống như mình vừa rồi mình phòng covid ấy mình phòng mình lời hơn nhiều <laughs> so với người ta đi chống đi nhanh hơn một chút nào quá dễ nhưng mà ích lợi rất hơi nhiều đấy trẻ ra đều tập được rồi ngồi lên đi các bác nào ngồi lên gót chân xuôi hai gót chân về phía sau ngồi lên động tác tiếp theo động tác sư tử rình mồi động tác này rất tốt cho cổ và lưng khớp vai được mấy nơi đấy bắt đầu nào hít vào từ từ nâng hai tay lên ngửa sau một chút thôi rồi cứ ngồi ấy trước thở ra vươn người trước mặt nhìn trước không được nhấc mông lên chưa tưởng nó rình mồi nó phải giấu người xuống rồi hít lên ngửa sau rồi thở cuối vươn người trước mặt nhìn trước lần ba nào hít lên thở xuống vươn người trước mặt nhìn trước rồi đổi bên à, à là một chân duỗi một chân co nào đây chân duỗi là xong ngồi lên một chân thôi chân nào cũng được mình có hai chân thôi rồi đấy đúng rồi đấy đúng rồi xong chưa nào hơi hơi khó bởi vì ai không làm được thì thôi nhá bác nào không làm được cứ ngồi đấy chờ tí nào dạ, bắt đầu nào hít lên giống nãy nào thở xuống vươn người trước mặt nhìn trước lần hai nào hít thở lần ba nào hít thở nếu người ta làm lâu người ta xuống rất từ từ này thôi mặt nhìn trước này rồi thở lên, chẳng ai được cái động tác này ừ, tại vì không đem cái chăn vào cái thảm lên bảo mua thảm đi không mua kít lên nào thở xuống mặt như trước rồi hít lên thở xuống lần ba nào hít thở mặt như trước đi rồi là động tác rất khó nhá cá nam phơi bụng chắc chỉ mấy đồng chí tập được thôi mấy đồng chí bộ đội dẻo dai ngồi lên hai gót chân động tác này thôi các bác nhiều tuổi không tập nghỉ luôn nằm xuống chờ bọn em đến động tác khác hai tay chống ra phía sau cho hai cùi trỏ xuống cho từng bên xuống một nào đây xong người ta ưỡn dần xuống là ngả dần hạ dần hạ dần cái vai xuống rồi đấy đúng rồi đồng chí quân màng không tập hai tay lên bụng động tác này rất tốt cho những ai thoái hóa thoát vị cái đốt sống thắt lưng này Thank you. rồi thôi tập bác này làm ít thôi thôi nằm ngửa ra nào mời các bác nằm ngửa đi mềm đấy nằm ngửa ra đi nằm được ra nhưng không dậy nổi à chân tay duỗi thẳng nhắm mắt thở đều phương giãn tư thế này người ta gọi là tư thế xác chết nhắm mắt thở đều nào hai tay hai chân duỗi thẳng nào lắng nghe cơ thể của mình đi nhắm mắt lại rất là sướng ôi không được nói chuyện nào lắng nghe trật tự để mà nghe theo lời của bác sĩ để mà tập theo nhá hít vào từ từ nở bụng ra thở ra co chân phải ôm nào hai tay ôm cái gối nào kéo vào lòng nào rồi hít với chân phải thở ôm chân trái kéo vào lòng hít với chân trái thở ra ôm hai chân kéo chặt nó vào các bé vứt cái bụng lại hít với hai chân thở ôm chân phải kéo vào lòng